giờ ta lại về bên nhau tưởng như trăm con sông về biến khơi và trong con tim ta luôn dâng lên khát khao cháy bỏng vượt qua gian lao đến ngày hôm nay đôi khi ta vẫn còn nỗi lo niềm tin vươn lên vinh quang trong ta vẫn không phải mơ vẫn dạng người nụ cười chiến thắng vững tin vào tương lai sáng tươi để hôm nay anh em ta cùng nhau hòa mình trong niềm vui vô bờ những thành âm giạt rào hạnh phúc vẫn vang vọng từ trong đáy tim bàn tay ta xây những tầm cao đôi đất trời nối những giấc mơ sát vai nhau sẽ tâm đi trong lòng ta mãi vươn xa xa căm riêu Việt Nam Đêm mai quê hương vang tiếng ca Những công trình dài theo năm tháng Sát vai nhau cho tương lai tươi đẹp hơn Sát cam riêu vẫn dâng cao ngọn cờ Và ân sâu trong con tim ta Vẫn vang bằng một lời thiết tha